Xin chào anh em Hôm nay đại lý cờ bạc bịp nhà chúng tôi giới thiệu với anh em bộ môn bài đá bịp Cái hàng ngày mới nhất, đẳng cấp nhất em nhá Cái thời buổi công nghệ rồi anh em đi chơi không cần tay nghề Cái đồ này anh em đi chơi luôn luôn giành chiến thắng Đó là thừa thiếu một lá bài hay nhiều anh em gọi là ảo thuật bài Thì để thừa thiếu một lá bài mà anh em không cần tay nghề thì anh em cần cái công cụ hỗ trợ Thì công cụ hỗ trợ thì là tất cả các thiết bị nhà tôi đều có hết Anh em nhá, đầu tiên là áo đổi bài điện thoại đổi bài điện thoại rất thời thượng điện thoại iphone samsung nhà tôi đều có hết em nhá ví đổi bài ví chất liệu da rất là đẹp ví to ví nhỏ ví màu nhà tôi đều cung cấp hết em cứ alo trực tiếp lên số điện thoại 09843148 để được tư vấn miễn phí thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn đi vào thực tế cho anh em biết này em nhá đầu tiên để cái ví để đổi bài thì tôi luôn với em là cái ví này rất thời thượng anh em đi chơi đúc tiền ở trong hay đúc chứng minh thư tất cả rất nhiều ngăn rất là kín đáo bảo mật một công đôi việc anh em nhá em đi chơi thời thừa thiếu được một lá bài bây giờ tôi hướng dẫn hướng dẫn uh, sơ qua cho anh em xong tôi sẽ chi tiết vào một cái ván bài để em đổi như nào cho hợp lý mà anh này cái tốc độ đổi bài nó siêu nhanh siêu tốc độ và đặc biệt cái một điều duy nhất là giá thành của những cái đồ này rất là phải trang rất là mềm mại nên em hoàn toàn yên tâm em nhá đây này, tôi đã để đúc trước vòng la bài anh em này khi em đổi là rất là nhanh em nhá em thấy không đây con ba này con bảy này anh em thấy không rất là nhanh luôn rất là êm ái luôn luôn là không có tiếng ồn nhá chống ồn anh em này kể đi chơi chơi đêm chơi hôm rất là nhanh luôn đấy bây tôi sẽ hướng dẫn uh, sơ qua xong tôi sẽ đi vào chi tiết sau cho anh em anh em nhá. đấy khi em đi chơi có cái thiết bị là anh em luôn luôn là thành chiến thắng đấy không cần phải có tay nghề đấy, đặc biệt không có tay nghề và giá thành rất là phải chăng em thấy không siêu nhanh luôn không phải không một giây luôn à, đấy. đấy không ấy muốn rút ra em rút ra này cái này là sạc em sạc một lần em chơi hàng tuần luôn đấy, thì ví rất là đẹp luôn rất thời thượng ví to ví nhỏ tôi đều cung cấp hết đấy, thứ hai cái điện thoại điện thoại thế thôi đấy, điện thoại iphone samsung thì tôi đều có hết anh em nhá anh em thấy không rất là nhanh rồi này anh em thấy không anh thấy không rất là nhanh luôn rất là cơ động và đặc biệt cái hàng rất là cơ động em nhé đấy đổi cái đồ này là anh em đi chơi rất là tiện lợi luôn cái giá nó rất là phải chăng luôn anh em nhé chỉ bằng một vài anh em đặc biệt là ở miền bắc em chơi những bộ môn như là đánh liêng này đổi được bài rất đẳng cấp hay đánh ba cây hay là miền Nam thì chơi những cái trò trong tiếng miền Nam là đều rất là chuẩn chỉ luôn anh em nhé Mà cái đồ này không cần tay nghề, ảo thuật bài luôn anh em nhé anh Em nhìn thấy không? Rất là nhanh rất cơ động em rút cả hai ra này. Đấy. Đấy. Tiếp theo đó là cái áo đổi bài. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết tôi đánh thực tế đôi ba cái ván bài để em xem cái, cái hàng nó có chuẩn không em nhá đấy hay là áo đổi bài thế thôi mùa đông đến rồi em biết rồi cái áo phao đổi bài rất là cơ động này tôi mặc cái áo phao cho người rất là kín đáo anh em nhá đây em nhìn này đấy cho bài vào này bài ra này anh em nhìn này đấy rất là đẳng cấp luôn này bắn bài này di này đây lấy con đỏ đỏ anh em nhìn này đấy con mười này đấy, di này anh em nhá rất là nhanh luôn khi em sạc đầy lên anh em chơi tôi thật với anh em anh em chơi cái áo này áo mùa đông anh em mặc đi chơi số luôn áo nó đẹp đến cái mức độ thật với anh em là anh em đi chơi thời trang đi ăn cưới ăn hỏi đều rất chuẩn hay áo phông áo phông mùa hè áo cổ tay cổ tròn áo phao em này rất là kín luôn nha em đúc vào này em nhìn đã bài ra rất là nhanh em nhé anh em thấy không rất là chuẩn luôn đấy bây giờ tôi sẽ đi vào thực tế bôi bài ván bạc để anh em biết độ chuẩn chỉ ra sao đầu tiên về cái ví anh em này đấy cái thiết bị đổ lá bài không cần tay nghề rất là đơn giản luôn thôi nhá em đi chơi luôn luôn em giành chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi đấy khi em đánh một ván bạc này này ví dụ như em đánh đánh liêng đúng không hay sâm là tôi sẽ thực tế vào cái ván bài này em xem cái độ chuẩn chỉ nó làm sao xem nó như thế nào anh em nhá anh em chia này dụ chia này, tôi chia này dụ chia ờ, đánh ờ, bốn nhà anh em nhá đây dụ tôi là là cái này anh em nhá Đấy, tôi chia bốn nhà này bốn nhà này tôi lên này đây. tôi lên cái ván này đơn giản nhất này ván này tôi ví dụ như là tôi uh, 10 út này tôi bỏ này tôi để tôi để cái quy đây anh em trong lúc không ai để không ai để ý tôi bỏ này tôi chia anh em nhé tôi chia này nó rất là hiệu quả luôn em đi chơi mà chơi cái đồ này không không mà anh em sợ thua đây là vụ dụ môn liêng miền bắc anh em nhá đánh bốn nhà này đây tôi là tôi luôn là chia tay xanh xí đấy nhá không cần tay nghề anh em nhá rất hiệu quả thôi anh em thấy không rất hiệu quả anh em nhá anh em lên này những cái ván anh em có điểm không xa này đúng nhá ở trong ví dụ là con 10 đúng không bây giờ tôi ví dụ để anh em hiểu ví dụ ví dụ để anh em hiểu rất là thiết thực đấy ví dụ mà anh em lên một ván bài nó như thế này đúng không thì anh em muốn đổi được uh, trong này có con 10 anh em anh, anh anh em muốn đổi này anh em để người ta vẫn cứ đánh cứ đánh cứ tối bình thường anh em anh em anh em này rất là đơn giản anh em đặt vào em đẩy ra này đẩy, đẩy đặt vào này đấy nó sẽ ra luôn này anh em thì tám chín mười ngay này đổi rất là nhanh luôn thì ví dụ anh em muốn cho ra anh em cho ra này đấy nhá cho ra này rút ra này thì ví dụ nhá khi anh em đánh nghiêng là những cái mẹo đơn giản này anh em lên để cho tôi những con người ví dụ để anh em để tôi vào con, con ca đây đúng không em để con cào thì con ca mà khi anh em đánh liêng mà anh em tỷ lệ anh em lên cái ván ví dụ nhá ví dụ mình ví dụ em lên cái ván như thế này đúng không mà ví dụ như này anh em có thể đổi đổi được một lá bài thừa thiếu một lá bài anh em chuyển đổi được con ca là anh em có thể di ca đúng không hay là ví dụ anh em để được vào con di ví dụ đơn giản là con di đúng không con di mà anh em lên được những cái ván gọi là uh, như thế này đi ví dụ như như thế này đi đúng không là anh em tìm thì anh, anh em có thể đánh rất là nhanh anh em để cái gì đây đấy anh em có thể đổi anh em ví dụ con di đúng không anh em đổi anh em lên này anh em đi Đấy, rất là cơ động anh em nhá rất là cơ động thì nhờ anh em lại bảo tôi là cái ví có thể để ngoài nó lộ không anh em nhá mình đánh không phải ván nào mình đổi bài không phải ván nào mình đổi bài ván nào những cái tiếng nó kết nó hợp thì anh em đổi anh em nhá mình thường thiếu một lá bài còn một bài đánh bốn quân hay đặc biệt ví dụ anh em chơi ba cây thì anh em biết rồi ba cây tôi thật với anh em anh em chơi cái hàng này thì nó đẳng cấp anh em đánh bốn quân anh em biết cái nó đẳng cấp như nào rồi đúng không đấy luôn luôn anh em giành được chiến riêng đánh ba cây anh em phải tám chín nút trở lên đúng không tôi ví dụ lúc bây giờ tôi đánh tôi bỏ một cái lá bài bất kỳ vào anh em nhé khi em chia người ta cầm chưa ai cầm chưa anh em bỏ cái lá bài bất kỳ vào đây đúng không đấy em chia này chia bán bài xanh chín thôi đấy chia như này đúng không anh em đây là 8 nút 8 nút đúng không 8 nút thì có thể mình không không đổi nữa đúng không đấy 8 nút đây tôi đổi thành 9 đấy ví dụ thế ở trong nó là con bảy đúng không đấy nó con bảy anh em nhá anh em thiết thực một cái ván bài thực tế để anh em chơi như thế nào nó hợp lý anh em nhá ở trong em phải nhớ nó là con bảy đúng không con bảy em chia với bài rất nhanh này ba cây này đây con bảy như thế này thì nó là 8 nút rồi thì thôi nó vẫn là con bảy hoặc anh em lên những cái ván này như này đúng không con bảy đây tôi ví dụ như anh em này đấy, như này em lên cái bán là chín tám bốn một đúng không anh em đổ tám sang con bảy anh em nhé đổi giúp tôi đổi rất nhanh thôi không phải ván nào mình đổi anh em nhé ván nào mình hợp lý mình đổi 10 này đấy đấy về cái điện thoại cái này tôi là thời thượng này chuẩn chỉ này. giá cả cơ thật với em là có một hai triệu rất là dễ chơi hay cái điện thoại nó y hệt như cái ví anh em nhé cái điện thoại anh em đặt đơn em lên cái văn bài này em giấu bài vào này anh em nhé cái điện thoại như iphone em để trước mặt này không phải bán nào đổi mình chất lượng này đổi rất nhanh này anh em thấy em có thể đổi được thoải mái nhá đổi này đúng không khi mình đổi mình chơi rất là cơ động luôn đấy, cho một con hai con là tùy anh em đây một con này ra này, em đấy đổi không đấy, khi mình chơi cái văn bản đặt ra mình chơi mình đổi luôn đấy và đặc biệt nó là cái áo đổi bài áo đổi bài thì áo mùa đông mùa thu thì tùy anh em đấy nha anh em nha về cái áo này đấy, và tôi chi tiết cho anh em để anh em biết này đấy cái áo này tôi bỏ bớt cái này cho nó thoáng này đấy tôi để tôi đánh một cái ván bài áo đây là mùa đông rồi anh em nhá cái áo đổi bài là cái áo mùa đông này anh em đi chơi là rất là quen thuộc luôn anh em này chia này đấy chia này đấy, tôi ờ, ví dụ tôi chia đấy bốn nhà đánh ba cây đi đấy, rất là thành chín nha không cần tay nghề đấy nó cả đặc biệt cái giá thành rất là mềm anh em nhá đấy, lên ván một này một cũng nhá em nhìn này khi con một đây mình rồi ờ, mình giấu mẹ con một vào trong này nhá con đây nãy con mười bỏ đây tôi giấu con một ở trong đấy đi đấy tôi giấu là con 6 này em nhớ em để con 6 nha anh em nhé để em chơi em biết anh em để con gì nó rất là rất là dễ thôi anh em lên bài này người ta chia anh em, anh em lên này đây con 6 này anh em con 6 anh em đang 6 nút rồi đúng không thì khi anh em đổi con 6 được con 4 này anh em đã anh em đã anh em đã lên đến là đây con 6 con 4 thôi anh em ạ đấy là anh em có 8 nút từ 6 nút lên 8 nút anh em nhé đấy tôi kỷ niệm anh em thêm một hai tiếng nữa này để em biết cái độ hiệu quả chính xác nó thiết thực như nào Đấy, tôi đánh một áo mùa đông mặc rất là ấm rất hợp thời trang luôn mặc mùa đông mặc đi chơi đi tán gái luôn anh em nhá em thấy không Đấy, ván này chín nút tôi thôi này đúng không chín nút tôi thôi ví dụ thế tôi lên ván bất kỳ đây ví dụ này em này ví dụ như anh em là như này ván này 6 lút thôi đấy em lên ván bất kỳ đánh rất là hiệu quả luôn anh em nhá đấy, ví dụ như ván này tôi đang ba lút đúng không tôi nhớ trong bài tôi có bốn anh em nhá bài anh em đi như này ván nào anh mình cao điểm rồi thì mình bỏ qua anh em nhá anh em này em cầm này rất là kín đáo anh em này đặt đây nhẹ nhàng thôi đấy là tôi có bốn bốn hai mười lút anh em này rất là chuẩn anh em nhá bởi vì khi em chơi cái đồ này anh em đi chơi đánh ba cây anh em biết rồi những cái bán mình gà 500 một triệu mình có cái đồ đấy chơi mà nó là áo vừa một câu đôi việc vừa hợp thời trang vừa đi chơi vừa tán gái luôn vụ bán này tôi lên bán bất kỳ đây nhá anh em nhìn thấy nhá 5 nút đúng không anh em nhìn tôi này tôi chỉ cầm bao tôi không có tay nghề em nhá tôi không có tay nghề cái này không cần tay nghề mua một đồ anh em này rất là kỹ đặt này đổ này này chín nút này em thấy không rất là nhanh đúng không đó rất là xanh chín này à, lên này dụ lên cái ván bất kỳ cho anh dễ hiểu này đúng không như này này đó Đấy, rất là chuẩn chỉ luôn em thấy không đó như này 8 thì thôi Đấy, rất dễ chơi này như này 9 thì thôi đấy em chơi em hiểu về đồ đấy như bán này một nút này tôi đổ lại em như này em cầm em này đặt vào này đấy ra bài nó ra luôn này chín tám ba em thấy không nhanh đét đẹp luôn Đấy nhá. Anh em có tư vấn nhu cầu tư vấn về cái đồ này, anh em alo trực tiếp tôi theo số điện thoại đây trên màn hình anh em nhá. Đấy 0984 31 từ quý 8 thì nhà tôi cung cấp tất cả các dụng cụ thiết bị về bài lá bịp bầu cua bịp tài xỉu bịp sóc bịp anh em alo 0984 31 từ quý 8 nhân viên tư vấn 24 trên 24 Đấy, nhà tôi cung cấp tất cả đồ cò bịp anh em alo tôi thì nhà tôi có ba cơ sở chính bến xe mỹ đình bến xe bát hà nội bến xe đông sài gòn em gần đâu qua đó tôi luôn này ví đổi bài thời trang thời thượng điện thoại đổi bài iphone samsung áo đổi bài mùa đông mùa hè đều có hết mùa hè đến mùa đông đến rồi em làm tôi từ áo phao giá thành nó mềm luôn anh em tôi luôn với em nhá em mua cái áo phao bây giờ áo phao ngoài shop về hàng triệu bảng nhưng bên em bỏ ra triệu hơn triệu hay hai triệu em mua cái áo đổi bài một công đôi việc em nhá thì cảm ơn em xem video của tôi